Welcome to Ốc Ngớ Channel. Quá quá quá, sợ bao nhiêu đêm thức hôm để suy nghĩ quay cho bạn xem cái gì. Thì mình đã bị nổi mụn đây khoe cho mọi người cục mụn te đáng yêu ở à, đây nè. Đây là một cục nè mọi người thấy không? Còn bên đây nữa nè, bên đây là một cục. Đó, các bạn cho nên các bạn đừng quên để lại một like một subscribe cho video của ông nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem những video hay ho mà ông đã tìm được vào những cái buổi khuya thức trắng. Như các bạn cũng đã biết, mình đã làm một video về Tri-Eater, nhưng hôm nay cũng là một cái à, xe tàu lửa. Nhưng tàu lửa này nó đặc biệt hơn, nó có tên là Thomas. Đây là một nhân vật hư cấu, nhưng nó đã biến thành một nhân vật Rivasta mà mọi người đã được xem rất là nhiều trên mạng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem thôi. Đây là video đầu tiên. Thì chúng ta đã thấy con mắt màu đỏ, chứng tỏ cái gì đó của nó nhỏ à, thì là, là con mắt đó video này là của ờ, Tom Copen rồi chúng ta sẽ xem nó như thế nào chưa liên thiên dài quá mọi người lại chửi ô oh, vừa vô là mình bấm đứng là cái vừa vô bạn nào mà bị hội chứng sợ nhện á thì xem tới đây đảm bảo là tắt video ngay và lập tức không cần xem tiếp đâu tới đây thôi đã đủ đáng sợ rồi ui anh kia vừa thấy thomas ui Ui, có lẽ là tôi kể mọi người nghe câu chuyện sự tích này đó là Thomas cà rớt anh kia nó cái gọi là cà rớt quá muốn ăn tươi nước sống Ê. xem tiếp sao ủa sao quen vậy à đây là một dòng lập mọi người ạ đây là dòng lập đây là dòng lập và chúng ta sẽ đến với video thứ hai thì vừa vô mọi người cũng đã thấy cảnh tượng nó đáng sợ như thế nào rồi đó cũng là nhân vật đó cũng là Thomas nhưng mà cái dáng đứng lần này đáng sợ hơn rất là nhiều vì nó không ở trong cái hầm tàu nữa nó đang ở trên tường đó mọi người là mọi người có thể biết à, sinh vật này nó có thể đu tường bám tường như là người nhện xem sao nè 19 giây hả đừng nói liếm ảnh cái mới ăn nha với cái đó là tôi uh, từ bỏ video luôn á oh <laughs> xong rồi rồi mình tắt quảng cáo nữa à! cái này hơn á là nó không có quảng cáo giữa video nó mà tự nhiên à, con à, Thomas vừa táp phát ba đời tôi chữa trị táo bón tại vì ăn người nuốt lương xương mà sao mà không táo bón được đúng không mọi người <laughs> chúng ta sẽ coi video khác của anh uh, Tom Coben ôi đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Ooh. Đây là toàn thân của Thomas à Wow Ô Ủa mọi người Mọi người tưởng tượng được không Cái cổ nó dài ra và cái bụng nó phình lên Trời Ám ảnh của đấy Mắt bà tuổi thơ với những bạn mà đã có nhân vật này Ui Tới tối mình thấy đi đường kiểu này thôi mình xin cứu, Mình xin uh, bỏ của chạy lấy người Đấy Đến video này thì mình thấy anh Thomas, ở lộn anh Tom rất là đam mê nhân vật Thomas của chúng ta và làm những tình huống ngược đuổi. Bây giờ là Thomas đang gượt một anh ờ, đẩy xe kéo. Cái xe này á, nếu bạn nào mà xem những cái bộ phim mà phim gì nhờ nói về cái thời nó hơi viễn tây một tí thì mọi người sẽ thấy cái xe này rất là nhiều. Ok. Ủa, anh đó anh nó liệu nhanh hơn Thomas không nhờ? ui rồi thôi thấy không rồi đó má kiểu cà khịa mày chạy đi mày giỏi mày chạy đi tao xem mày chạy được bao xa ôi rồi sao ta mình nghĩ cái này là một vòng lặp mà mọi người à thì cái này nó gây ám ảnh là kiểu mà thà chết chết bà cho rồi đi chứ đừng có kiểu mà chạy hoài mà chạy không thoát ôi xem tức không tức chứ mọi người vì tại sao mình hay cắt video ngang vì nó có một số quảng cáo khá là nhạy cảm như là ba đời tôi trị bệnh nan y uh, rồi ờ, ghép những cái uh, gì ta cái đại diện kênh đài truyền hình vô rồi sao bảo là liên hệ với nó để nó chữa bệnh ôi ôi những cái đó hoàn toàn là lừa gạt thì như mọi người cũng đã biết rồi hiện tại là báo với lại đài cũng đang lên án của nó rất là nhiều đấy những cái quảng cáo nó nó quá nhạy cảm cho nên là mình phải chịu khó cắt hồi nãy mình vừa vô video này á cũng có cái nữa đó là nó cắt người nhà sư ra nhà sư đang giảng đạo đó xong cái uh, uh, đang giả diễn thuyết trên bục thì nó cắt cái khúc nó ra nó nó ghép ghép ghép, ghép lại để thành một cái gọi là uh, chữa bách bệnh đấy mọi người thấy ghét rồi công nghệ tụi nó thấy đáng sợ không Thôi chúng ta tiếp thôi mọi người ạ Tức Ồ Đây là nó chui từ cái hầm ra Ồ Thì ra là nó chui ra Rồi nó vậy luôn hả Oh shit Ồ Rồi lại chui vô Rồi lại chui ra Ồ oh tôi rất thích cái hành động ờ, chui ra chui vô mọi người ạ à. à, à, hành động ờ, chui ra chui vô của con này chứ không phải hành động chui ra chui vô của cái khác nha nha tiếp theo là những video khác thì video này thì của ai mình cũng không biết nữa chắc có lẽ đây là video siêu tầm thôi ok thì đến với video tiếp theo video này thì không còn của anh tôm nữa mà đây là video sưu tầm hay gì đó mình có bấm lướt lướt thôi ôi Đấy, cho mọi người à, xem những hình tượng rất là đáng yêu của Thomas đâu Mặt cười vui vẻ đó À, hết vui rồi mọi người ạ à. <laughs> Vừa mới vui luôn Tao thách mày cái gì đó Ờ, à, này không biết Sao nghiêm mọi người Ô, ô, oh, cái này thông minh này <laughs> What the heo, Mình không nghĩ tại sao có những những cái nó dị như vậy luôn mọi người Wow What the hell Cái này chắc phải che rồi Cái này là một Để để, để mình mình tả cái tấm hình đó cho mọi người nghe nhá Tại vì mình không biết uh, Có bị gì không Thì mình tả mọi người nghe chắc mình phải che thôi Là có một cái ông đó ông cắt người ra để tạo thành một cái con Thomas có nghĩa là các con người á xong ghép lại thành một cái tàu lửa ôi ôi ôi đây là Thomas chiến binh ờ cái cái này là mình có làm bên ờ, review bên tiktok rồi nè đấy này là gì mình không biết à cũng là con tàu lửa Ôi Thomas lần này Thomas tiến quá thành uh, Siêu quá giật cơ mẹ nó rồi Ồ oh. Ồ oh. Có nhiều cái kinh dị thiệt các mọi người Kiểu kinh dị ám ảnh chứ không phải là kinh dị sợ ngay lập tức nha Nó có hai cái thể loại khác nhau Ồ oh. Đây là Gmod Các bạn chơi Gmod xong thấy này xong cái hoành ra thoát game luôn Ủa? Có cái ba lô này luôn á hả? cha Cái đó là Resident Evil Ok Đó là hết video này á cũng được cũng tạm cũng có một tí ám ảnh được được được được được đây cũng là video cuối cùng trong ngày hôm nay tiêu đề rất là ngắn gọn Thomas ơi chúng ta sẽ cùng nhau xem Đai Chiêu à quên nữa mình xem tác giả à của Đai Chiêu ui quả nhạc mọi người ạ à. một cái tàu lửa cũ là Thomas rồi ô Ô Ôi trời ơi Wow Muốn tiếng quá luôn mọi người ạ à. Chà chà chà Chu cha à, mình xin gửi cái video này đến những bạn có món đồ chơi là thông ánh nhá mình à, bạn bè các bạn á có ai mà có món đồ chơi đó hãy gửi video này cho bạn đó ngay lập tức ok <laughs> tôi đảm bảo nó sẽ quăng bỏ luôn à ui ôi ôi ôi có lẽ video đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem Nhớ để lại một like, một subscribe cho video của mình Mọi người muốn mình xem cái gì Hay là làm về nhân vật nào Mọi người để lại comment cho mình biết nha Mình sẽ cố gắng soạn và làm những cái video đó Trong thời gian sắp tới Mọi người cũng đừng quên theo dõi kênh tiktok của mình Có tên là Ốc Ngố Luôn Ở trên tiktok Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ